Hello chào anh em nhé Chào anh em quay trở lại với xem cả bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm qua mình chỉ lên cho anh em một trận đấu là trận đấu giữa Real Madrid và Girona Thì anh em nào theo mà theo dõi trên kênh thì anh em chúng ta không bú được cái trận đấu này đúng không Tuy nhiên thì ở trong nhóm thì lại khác anh em nhé Ở trong nhóm ngày hôm qua à, mình à, trận đấu giữa Real Madrid và Girona Mình chỉ cho anh em đó là đi những cái kèo góc thôi Không có kèo chấp hay là cũng không có kèo trên dưới cả trận gì cả Chỉ đối ý mỗi kèo góc à, kèo góc Real chấp 3.5 cũng như là 1.75 và cái tài 4 đấy à, thì ở hiệp 1 à, tổng số góc là 4 thì anh em chúng ta hòa kèo và bú được cái kèo đó là Real chấp 1.75 khi mà Real kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 3-1 về góc và sau đó sang hiệp 2 thì số góc của Real tăng lên còn Girona thì chỉ giữ nguyên thôi thì anh em chúng ta bú hẳn cái kèo góc chấp 3.5 cũng như là vào lúc trận đấu cách đó 30 phút trận đấu giữa Manchester và West Ham United thì mình có đẩy cho anh em đó là MU chấp 0.75 ở phút thứ năm của ờ, trận đấu cũng như là sau khi mà MU có một bàn thắng 1-0 thì mình tiếp tục đẩy cho anh em đó là cái xỉu 2.5 anh em nhá. Đấy, thì ngày hôm qua chúng ta đã bú full bốn cái mã kèo trên tổng số uh, ờ, 5 mã mà mình đã đẩy cho anh em ở trong nhóm chơi hai trận đấu giữa Real Madrid và Manchester United thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo của mình rồi và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những trận đấu của giải Serie A cũng như là La Liga anh em về ngày hôm nay thì ờ, chỉ có những cái giải bóng cỏ thôi Ờ, và tất nhiên là mình cũng sẽ nốt cho anh em cũng như là đẩy kèo cho anh em trong nhóm những cái kèo bóng cỏ cái giải Trung Quốc này giải Trung Quốc uh, có khá là nhiều trận đấu cũng như là sáng ngày mai sáng ngày mai thì còn ờ, ba uh, cái trận đấu cuối cùng đúng không ngày mùng 1 ba cái trận đấu cuối cùng của cái vòng 12 cả La Liga cũng như là Serie A trận đấu ở La Liga là Eche và Getafe trận đấu của Serie A là Verona và AS Roma và trận đấu vào lúc 2 giờ 45 đó là Moza và Bologna mình sẽ làm cho anh em trận đấu này hiện tại thì cái kèo chấp đang là Moza chấp 0.25 Bologna à, đội chủ nhà Moza trận đấu này họ tiếp đón Bologna với đội hình đó là 3421 còn về phía của Nha họ sử dụng chiến thuật đó là 4231 một chiến thuật mà mình đã nghiên cứu cũng như là nói trên kênh với anh em rất là nhiều rồi Tuy nhiên thì xét về một chút về lực lượng thì uh, lực lượng của đối khách Nha thiếu hụt nhiều hơn so với uh, Moza trận đấu này thì Moza gần như là có đội hình mạnh nhất rồi họ chỉ thiếu vắng đó là Paolo Matri còn về bên phía của Nha huấn luyện viên uh, Thiago Motta ông thiếu vắng đó là Bonifazi, uh, Cassius và Soten. Ba cầu thủ thiếu vắng ba cầu thủ và cũng uh, chưa có một cái cầu thủ nào mà hồi phục chấn thương để có thể là bổ sung lực lượng cho Bồ Đốc Nha cả. Xét một chút về vị trí thì cả Bologna cũng như là Moza đều đang xếp uh, gần nhau, một vị trí 14 và vị trí thứ 15. Tuy nhiên thì xét về uh, mặt phong độ đi thì Bologna có phần kém hơn so với uh, Moza khi mà trong năm trận đấu gần đây nhất thì Moza họ chiến thắng uh, 3 trận đấu và Bologna thì họ chỉ chiến thắng một trận thôi. Tuy nhiên trận đấu mà họ chiến thắng là trận đấu ở vòng gần đây nhất còn uh, Moza thì họ đã thua hai vòng đấu liên tiếp rồi thua hai vòng đấu liên tiếp rồi xét một chút về uh, hiệu số ra bàn cả hai đội bóng Moza cũng như là Bologna à, xét về 5 trận đấu gần đây nhất đi thì à, hiệu suất một trận của Moza à, sẽ nằm vào khoảng hai bàn hai bàn đến hai bàn trở lên còn về bên phía của Bologna thì họ chỉ à, tầm hai bàn đến hai bàn trở xuống thôi hiện tại thì cây kèo trên dưới cả trận đang là ở mức 2.5 ở à, một mức kèo mình nghĩ rằng là với 2.5 này với mức kèo 2.5 anh em chúng ta có thể đi được anh em chúng ta có thể đi được cái kèo 2.5 này à, xét về lịch sử nhá à, cả Moza cũng như là nha về lịch sử thi đấu thì đang nghiêng hoàn toàn về Moza anh em Khi mà trong năm lần đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng thì Moza chiến thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận đấu nào trước Bologna cả Và trong 7 trận đấu được thi đấu trên sân nhà của Moza thì Bologna cũng chưa chiến thắng Moza trận đấu nào cả đây cũng là một cái thông số để anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Moza trong cái trận đấu ngày hôm nay Tuy nhiên thì ờ, với cái kèo chấp ấy Với cái kèo chấp thì uh, mình uh, đối với cái giải Serie A mình cũng không uh, có đặt uh, quá nặng cũng như là khuyên anh em uh, ở những cái mã kèo đó là kèo chấp mà chúng ta sẽ chơi ở những mã kèo tài xỉu cũng như là những cái mã kèo thẻ và mã kèo góc thôi đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em chúng ta sẽ đi cái mã kèo tài trước kèo tài trận anh em nhé kèo tài trận hiện tại đang là 2.5 cả trận cũng như là cái mã kèo tài góc quả cào tài góc đang ở mức 9.5 và mình cũng nói luôn đây chỉ là những cái má kèo để ở trên kênh để anh em chúng ta tham khảo thôi còn khi nào vào trận đấu mình sẽ theo dõi trận đấu như thế nào thì mình mới chốt kèo lên cho anh em ở những kèo bóng nóng được nhá còn nếu anh em nào thật sự muốn theo mình cũng như là muốn đầu tư bóng đá để kiếm lợi nhuận thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé mình sẽ cho anh em tham gia vào cái nhóm để kèo của mình và mình cũng nhắc luôn đó là đỡ mất thời gian à, của nhau thì anh em chúng ta cũng phải có những cái điều kiện để mà anh em chúng ta vào nhóm nhá không phải là nhóm mình là ai vào cũng được đâu đấy thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là xoay kèo tiếp theo